Thị trường vàng Forex chứng khoán Mỹ dầu của kênh TGC tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần giao dịch khá thành công của chúng ta từ các ờ, lệnh canh bán vàng, lệnh canh bán các tài sản phi USD. Tuần qua thì đa phần các ờ, lệnh của chúng ta khớp đều ờ, chốt lời. Tuần qua đối với cậu vàng, diễn biến hai phiên đầu tuần thì cậu vàng có mức tăng giá khá là mạnh. Và tại phiên ngày thứ tư trước thông tin cp ra có những thời điểm cậu vàng đã tiến lên vùng 1048. Tuy nhiên sau đó áp lực bán mạnh trở lại cậu vàng đã có những thời điểm điều chỉnh về hàm mức 2000. À, nhưng mốc 2000 vẫn giữ được, không bị phá vỡ và cậu vàng nhanh chóng phục hồi trở lại vùng 1210 trước khi đóng cửa. Có thể nói cái xu hướng à, cậu vàng đã tạo đỉnh và điều chỉnh giảm giá sẽ tiếp tục là xu hướng chính trong tuần này. À, mốc hỗ trợ tiếp theo của cậu vàng là cần phải giữ được mốc 2000. Khi mốc 2000 này phá vỡ thì cậu vàng sẽ hướng về vùng 1975. Nếu vùng 1975 bị phá vỡ thì cậu vàng sẽ chính thức toang sâu. <clears throat> Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật cậu vàng cũng như là chiến lược mua bán trong tuần, tôi sẽ điểm qua thông tin à, tuần à, qua và những thông tin kinh tế mạnh trong tuần tới. Trong tuần qua thì chúng ta biết là ngày thứ hai, thứ ba thì không có thông tin kinh tế mạnh nào được công bố nên cậu vàng đơn thuần là phục hồi kỹ thuật. Tại phiên ngày thứ tư, ờ, thông tin quan trọng nhất được công bố trong tuần chính là thông tin về lạm phát của Mỹ. Thì chúng ta biết là lạm phát của Mỹ ờ, CPI tăng 0,4% so với ờ, tháng trước và CPI theo năm của Mỹ là giảm nhẹ về mức là 4,9%. Cái điều này thì phù hợp với những nhận định trước đó của chúng ta vì trong rất nhiều tuần thì tôi đều nhận định cho quý vị là nhiều khả năng CPI sẽ đi ngang quanh mức 5% này 4 đến 6 tháng, sau đó sẽ quyết định xu hướng là sẽ tăng ngược trở lại hay quay đầu giảm tiếp. Cái này điều này đồng nghĩa với việc cái chính sách của Fed ít nhất sẽ giữ nguyên tầm uh, cho đến cuối năm. Sau đó dựa vào tình hình lạm phát thì Fed sẽ đưa ra những cái quyết sách tiếp theo. Nếu uh, lạm phát có xu hướng giảm và kéo về mức 3% thì Fed mới có động thái có thể nới nhẹ cái chính sách thắt chặt. Nhưng nếu lạm phát mà quay đầu tăng giá thì Fed hoàn toàn có thể là điều chỉnh chính sách tiền tệ mạnh hơn. À, <clears throat> đấy là đối với uh, ờ, CP của Mỹ nhá. Nhưng có một điểm chúng ta lưu ý là CP lõi. CP lõi thì ở mức là Ừ, theo cá nhân tôi thì CPI lõi tuần qua tăng khá là tốt, tăng 0,4%, đưa CPI lõi của Mỹ ở mức là 5,5% giảm nhẹ so với mức 5,6 tháng trước nhưng nó vẫn là mức rất là cao. Như quý biết thì Fed căn cứ ờ, chỉ số lạm phát lại không nhìn CPI ờ, toàn phần mà căn cứ ở CPI lõi tức là đã loại trừ đi hai mặt hàng à, hay biến động về giá đó là năng lượng và thực phẩm như vậy CPI lõi của Mỹ hiện nay đang đưa mức 5%, 5,5%, cách rất là xa so với mục tiêu là 2% của Fed. Do vậy đây cũng là một điểm rất là đáng lưu tâm. Điều này hoàn toàn có thể thúc đẩy Fed, đặc biệt nếu CPI tháng tiếp theo mà vẫn đứng ở mức cao thì nó có thể thúc đẩy Fed là có thể mạnh tay hơn với chính sách ờ, thắt chặt tiền tệ của mình. Chúng ta biết là Fed có hai công cụ rất là mạnh. Công cụ thứ nhất là công cụ gián tiếp là tăng lãi suất. Công cụ thắt chặt mạnh hơn và trực tiếp là hút tiền khỏi lưu thông. Đấy là công cụ là thu hồi QE hay gọi là QT. Chúng ta biết hiện nay mỗi tháng thì Fed giảm bảng cân đối kế toán là 95 tỷ đô. Nếu mà lạm phát tiếp tục đứng mức cao, đặc biệt là lạm phát lõi, Fed hoàn toàn có thể tăng cái QT lên, có thể tăng lên mức 120 tỷ đô một tháng hút tiền. Tất nhiên đấy mới là dự phóng thôi, chúng ta cần chờ đợi những thông tin kinh tế tiếp theo ra và chính sách của Fed sẽ cần theo dõi thêm, ít nhất là đến cuộc họp giữa tháng 6. Tuần qua thì ờ, ngân hàng ờ, Trung ương Anh cũng ờ, tiếp tục theo bước ngân hàng Trung ương Mỹ và ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất 25 điểm phần trăm lên mức là 4,5%. Đối với chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ thì tăng nhẹ thôi, không có nhiều biến động. Nhưng có một điểm đáng chú ý là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu à, tuần qua thì lại à, tăng lên mức khá mạnh từ mức 242.000 đơn tuần ờ, trước thì lên mức 264.000 đơn. Cái niềm tin tiêu dùng được công bố trong ngày thứ sáu thì xuống mức khá là thấp. Người, người tiêu dùng hiện nay ờ, cái niềm tin tiêu dùng giảm rất là mạnh từ mức 63 xuống 57. Cái kỳ vọng lạm phát trong vòng một năm tới, khảo sát hỏi tạp chí người tiêu dùng thì vẫn ờ, kỳ vọng là đứng ở mức cao 4,5%. Nó cho thấy là người ờ, tiêu dùng không tin tưởng vào việc kiềm chế lạm phát của Fed và họ vẫn kỳ vọng là một năm tới lạm phát vẫn đứng ở mức cao 4,5%. Có thể nói những thông tin tuần qua nó ở trạng thái đa phần là như kỳ vọng thôi. Có thông tin niềm tin tiêu dùng là hơi kém hơn một chút còn lại các thông tin khác lạm phát hay là chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ hay là ngân hàng trung ương Anh à, nâng lãi suất thì tất cả nó đều theo kỳ vọng thị trường đã phản ánh. Do vậy tuần qua thị trường đa phần là đi theo kỹ thuật là chính. Đối tuần tới, xét về góc độ thông tin thì à, ngày thứ hai này ngày thứ hai ngày thứ ba có lẽ là tuần ờ, tới thông tin sẽ tập trung trong ngày thứ ba à, thông tin của Mỹ sẽ là doanh số bán lẻ đây là một trong những thông tin kinh tế rất là quan trọng nhiều khả năng doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại nó cho thấy là thị trường uh, bán lẻ của Mỹ tiếp tục phát triển tốt và cái nguy cơ uh, lạm phát vẫn tiếp tục neo ở mức cao điều này sẽ thúc đẩy uh, Fed sẽ phải hành động mạnh tay hơn nó sẽ hỗ trợ cho đồng USD tăng giá ngày thứ tư thì ờ, Mỹ cũng không có thông tin nào được công bố cả, chỉ có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Có hai thành viên FOMC phát biểu. Doanh số bán nhà. Doanh số bán nhà đã qua sử dụng. Các chỉ báo nhà nó sẽ cho thấy là thị trường tiêu dùng. Ngày thứ năm, à, ngày thứ sáu thì ờ, thành viên FOMC, chủ tịch Fed phát biểu này. Chủ tịch ờ, ECB phát biểu này. Có thể nói tuần tới là một tuần thông tin không quá mạnh, nhưng các thông tin kinh tế cũng đủ lớn để gây ra những biến động của thị trường. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục hấp thụ những thông tin từ đầu tháng đến giờ và biến động theo kỹ thuật là chính thôi. Xét về góc độ thông tin, những thông tin lớn nhất trong tháng, Fed tăng lãi suất của họp FOMC, bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp đã ra, lạm phát đã ra, như vậy các thông tin kinh tế còn lại nó sẽ gây ra những biến động cho thị trường nhưng nó không bẻ gáy xu hướng thị trường. Đó là về góc độ thông tin. Như vậy tuần tới thì nhiều khả năng thị trường sẽ biến động nhiều theo kỹ thuật nhé. Thông tin không quá mạnh. À, đối với kỹ thuật của chúng ta, trước khi đi vào phân tích cậu vàng và các tài sản khác thì chúng ta sẽ nhìn qua chỉ số đô la index. Thì như trước đó tôi nói chỉ số đô la index có dấu hiệu tạo hai đáy ở vùng giá 101 Tuần qua thì đô la index đã có một cây tăng giá rất là mạnh trong tuần. Đấy, bao phủ toàn bộ 4 tuần giảm giá trước đó. Như vậy thì có thể nói là đến 90% khả năng đô la index đã tạo đáy và đô la index sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần này. Điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản phi USD và cậu vàng về điều chỉnh. Chúng ta nhìn các chỉ báo kỹ thuật cũng có dấu hiệu là cắt lên mà CD đang có dấu hiệu cắt đường tín hiệu đi lên. Với mô hình hai đáy này cho độ tin tưởng khá là cao. Với những phân tích như trên thì rõ ràng chiến lược chính của chúng ta tuần tới sẽ là canh là mua USD và bán các tài sản phi USD trong đó có cậu vàng thôi. <clears throat> Rồi là index đã bứt khỏi cái giai đoạn bứt phá khỏi cái khu vực đi ngang là 101 102 rồi. Hiện nay sẽ tiếp tục tăng giá thôi. Trước mắt là hướng đến 104. <clears throat> Với phân tích như tên thì tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán cậu vàng thôi, không có gì bất ngờ cả. Như vậy chiến lược canh bán của chúng ta là bán tại điểm nào và bán như thế nào? Đây, chiến lược của chúng ta. Cậu vàng hiện nay đang vẫn dứ được mốc 2.000 rồi phá mốc 2.000 xuống hướng tiếp. Hiện nay nếu hồi cậu vàng sẽ hướng đến vùng giá 24, 25. Đây sẽ là khu vực chúng ta bán, khu vực ờ, lệnh bán thứ nhất. <clears throat> vùng bán thứ nhất. Vùng giá 22, 25. Đây là vùng bán. Khu vực này chúng ta dừng lỗ qua 32 nhé. <clears throat> Chốt lời ngắn nhất là hướng về vùng giá 2000, xa hơn là 1980. <clears throat> Nếu vùng này bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục canh hướng bán đến về vùng giá dưới đỉnh tuần trước. Tuần trước là đỉnh cao nhất là 48 chúng ta sẽ dừng lỗ qua đây. Như vậy chúng ta sẽ canh bán ở vùng giá 40 45 thôi. Chúng ta dừng lỗ 11%, 0,5%. Có lẽ là dừng lỗ 52 53 là phù hợp, 53. Canh bán 4x 40 45. Canh bán dưới 48 nha. 4x. Dừng lỗ 53 Chốt lời vẫn hướng về 2000 1980. Tuần tới chúng ta chỉ có một chiều canh bán thôi. Đối với cậu vàng. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta tiếp tục thực hiện chiến lược cũ thôi, canh bán trên 34 ngàn, chốt 33 ngàn. Thế thôi. Còn lại khi giá đi ngang thì không làm gì cả. <clears throat> Chỉ số chứng khoán Mỹ cá nhân tôi vẫn đánh giá vẫn đang sideways vùng giá 33 34 ngàn thôi. Quá trình sideways này có thể kéo dài, tiếp tục kéo dài. Tất nhiên là chúng ta cần chờ thêm biến cố ở đầu tháng 6. Nếu chính phủ Mỹ giải quyết được nợ thì có lẽ nó sẽ có biến, à, nó sẽ có một xu hướng mới. Hoặc nếu chính phủ Mỹ không giải quyết mà đưa đến một sự vỡ nợ tạm thời thì nó cũng sẽ có biến mạnh. Nếu trường hợp vỡ nợ tạm thời thì cậu vàng hoàn toàn có thể quay đầu tăng mạnh nhé. Cá nhân tôi đánh giá cậu vàng đang giữ được ở vùng trên 2.000 này. Đấy. Và xa hơn là vùng 1980 này chính là với cái thông tin là cái căng thẳng trần nợ của Mỹ chưa được giải quyết. Chứ nếu căng thẳng trần nợ của Mỹ được giải quyết thì có lẽ cậu vàng sẽ toàn toàn sâu nghe, chứ không giữ được ở vùng trên này đâu. Cũng như trường hợp nếu mà chính phủ Mỹ mà để chính phủ Mỹ vỡ nợ ngắn hạn thì cậu vàng hoàn toàn có thể phi mạnh lên, có thể vượt 1080 lên được vùng 1 21 2x giống như tôi phân tích trước đó. Chúng ta cần chờ ờ, trước hết là cái điều đó thì ít nhất còn 2 tuần nữa mới tính bây giờ chúng ta cứ giao dịch từ giờ đến 2 tuần nữa rồi tính tiếp nhé đối với ờ, dầu dầu thì có lẽ sẽ tiếp tục xu hướng là sideways down thôi mục tiêu hướng đến của tuần này sẽ là 60 61 à, như vậy tuần này chúng ta canh mua 60 61 thôi nhé các bạn dừng lỗ 58 cho tôi chốt lời thì chúng ta hướng đến vùng giá là 10 giá nhé 70 71 chúng ta dừng lỗ 2% và chốt lời 10%. Đấy cũng là một mức ờ, chấp nhận được. Dừng lỗ hai giá chốt lời 10 giá nha. Trường ngược lại, nếu giá dầu tăng thì sao? Tăng thì đây, chúng ta hướng lên vùng giá 81, ờ, 82 chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 84. Đấy, chốt lời hướng về 70 thôi. Dầu đơn giản thôi. Cứ trong cái kênh giá này mà chúng ta giao dịch. <clears throat> Đúng các cặp tiền tệ. Đúng cặp tiền tệ nhé thì à, tuần qua chúng ta cũng rất là thành công với các cặp tiền tệ rồi lệnh bán ưu của chúng ta thì đến thời điểm này cũng chốt lời lâu rồi à, tuần tới thì à, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục canh bán thôi nhưng bây giờ bán tại điểm nào thì tôi cũng chưa nhìn thấy có lẽ chúng ta phải sử dụng đến những khung thời gian ngắn hơn để chúng ta biết bán tại điểm nào thôi trên khung daily chúng ta không nhìn thấy đâu đây à, có lẽ chúng ta sử dụng đến khung H4 thôi có lẽ quanh M200 chính là điểm bán của chúng ta 1.0950 nhé Hiện nay giá đang là 1.0860 Giá hồi ngược trở lên 490 pip thì chúng ta bán nhé 1.0950 cộng trừ Chúng ta dừng lỗ qua đây 1.0130 Chúng ta dừng lỗ 80 pip nhé Các bạn chốt lời 200 pip dừng lỗ 80 pip cho tôi nếu lệnh này bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục hướng lên nó test vùng đỉnh cũ 1.1100. Chúng ta bán và dừng lỗ 70 pip chốt lời 200 pip cho tôi. Một chiều canh bán thôi nhá, hai lệnh của chúng ta đều là lệnh bán nhá. Đối với ờ, đồng bảng thì sao? Đồng bảng tuần qua chúng ta bán đúng đỉnh luôn rồi nhờ. 1.2670 chúng ta bán cái xuống luôn. Mà lúc tôi nhận định thì nó cũng đang 1.2670. Đó, chạm cái xuống luôn. Giá thì cũng xuống hơn 200 giá rồi, chúng ta chốt lời rồi. Tuần này chúng ta tiếp tục canh bán ở trên này thôi. Chúng ta kỳ vọng tạo mô hình hai đỉnh. Nếu nó tạo thì chúng ta bán, không tạo thôi. 1.2670 cộng trừ 10 pip nhá. Đây là khu vực canh bán của chúng ta. Các bạn chốt lời 2-300 pip, dừng lỗ 70 pip cho tôi đối với USD trên yên. USD trên yên tuần qua chúng ta không khớp lệnh nhé. Chúng ta chờ bán 38 cũng không lên lên nơi. Chúng ta chờ mua 31 năm không không xuống lên nơi. Đồng USD trên yên hiện nay thì có lẽ là chúng ta đứng ngoài xem không? Không có xu hướng. USD CAD USD trên USD Canada USD CAD tuần qua chúng ta khớp lệnh rồi chúng ta khớp lệnh và cũng chốt lời rồi đúng không lên 250 pip rồi đồng này thì chúng ta tiếp tục canh mua hỗ trợ cận dưới này thôi 1.3320 cộng trừ 10 pip nhé các bạn dừng lỗ 60 pip và chốt lời 2300 pip cho tôi nếu nó cứ điều chỉnh xuống thì mua không điều chỉnh xuống thì thôi đúng không AUD USD AUD USD tuần qua chúng ta cũng chốt lời đúng không Chúng ta khớp lệnh này 0.6800 Giá đã xuống thấp nhất 0.6640 được 150 pip Không chạm 200 pip nhưng vậy cũng chấp nhận được Đồng USD trên AUD này chúng ta tiếp tục cứ canh bán ở phía trên quanh M200 này thôi Đúng thì chốt lời sai dừng lỗ 0.6790 cộng trừ 10 pip Chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 150 200 pip cho tôi nhé NZD USD <clears throat> NZD USD thì không có xu hướng đâu chúng ta cũng đứng ngoài xem thôi nó đang biến động sideways quanh m 200 rất khó thông thường các đồng khác thì m 200 quanh m 200 là hỗ trợ kháng cự nhưng đồng này thì cứ đi lên đi xuống m 200 như đi chợ nên chúng ta không không không giao dịch được đồng này có lẽ là các cặp tiền tệ như vậy thôi nhỉ đối với BTC <coughs> đối với BTC nhé BTC sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh thôi khi BTC ở 31 ngàn này tôi khuyến nghị quý vị chốt rồi à, mua khi test mô hình hai đáy à, vai đầu vai bây giờ nhiều khả năng BTC sẽ hướng về vùng giá là quanh 25 ngàn 24 ngàn 24 25 ngàn khi nào BTC tiến đến đây chúng ta mới cân nhắc xem có mua hay không. Tại thời điểm đấy chúng ta sẽ xét kỹ thuật sau. Hiện nay BTC nhiều khả năng sẽ hướng về vùng giá trước mắt là 25.000 đã, rồi tính tiếp. Chúng ta cũng không nên tham chiến vội. Nếu nó về đó nó cần tích lũy uh, tốt thì chúng ta mới tính nhé. Ok, đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường uh, tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Tuần tới chúng ta nhớ nhé, vẫn tiếp tục chiến lược là canh mua USD và bán các tài sản phi USD và vàng.